Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em cặp đấu giữa Newcastle và West Ham trong khuôn khổ vòng 22 giải ngoại hạng Anh Trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phi hôm nay Newcastle đang đứng ở vị trí thứ ba bảng xếp hạng với 39 điểm sau 10 có được 10 trận thắng 9 hòa và chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 20 vòng đấu vừa qua tại ngoại hạng Anh à, ship sau là MU cùng với 39 điểm nhưng à, thua về hiệu số bàn thắng Newcastle cũng vừa trải qua lượt trận thắng hoàn toàn trước uh, Southampton tại uh, trận bán kết cúp Liên đoàn Anh. Chích già đã mang về được chiến thắng 1-0 trên sân khách uh, và trận thắng 2-1 ngay trên sân nhà mới đây. Kết quả này cũng giúp cho Newcastle bước vào trận uh, chung kết tranh cúp với MU ở vòng đấu sắp tới và hiện tại uh, Newcastle vẫn đang bất bại trên sân nhà ở 5 vòng đấu gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa chết già vẫn đang có phong độ ờ, cực cao ở thời điểm gần đây à, và trận đấu đêm nay trước West Ham sẽ rất quan trọng đối với thầy trò của huấn luyện viên Eddie ờ, Howe vì nếu phải nhận một trận hòa hoặc tệ hơn là một thất bại trước West Ham thì ờ, Newcastle nhiều khả năng sẽ phải rơi xuống vị trí thứ tư và khoảng cách với các đội bóng ở top 6 sẽ không còn cách biệt nữa. Còn đối với đội khách West Ham đang xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 18 điểm có được sau 20 vòng đấu À, anh em có thể thấy đây là khoảng cách ờ, không hề an toàn đối với đội khách khi chỉ kém ờ, nhóm nguy hiểm một điểm cách biệt mà thôi. À, thì ngay lúc này West Ham cũng không phải là đội bóng có phong độ đáng tin khi chỉ thắng 1 hòa 1 và phải nhận đến 3 thất bại ở năm vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh. À, trong lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ cho đội chủ nhà Newcastle với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và một thất bại ở 6 trận đấu gặp nhau gần nhất trước West Ham. À, một ít thông số khác như là West Ham đều bị thủng lưới ở 7 trận đối đầu gần nhất còn Newcastle dừng lại với con số 3 ờ, chặn. Thêm một việc nữa là cặp đấu này thường đối đầu với nhau ờ, có thế chặn rất là cởi mở và nhiều bàn thắng. Điển hình như là 5 trên 6 chặn gần đây, cả hai đội đều có được bàn thắng ờ, vào lưới đối phương và kết thúc trận đấu với từ 3 bàn trở lên. Đến với đội hình ra sân dự kiến của hai đội, Newcastle ra sân với sơ đồ 433 quen thuộc. Ở trận đấu này, huấn luyện viên AD sẽ không có được sự phục vụ của Matares và Emirador do chưa bình phục chấn thương còn đồng quân của huấn luyện viên David Moyes ra sân với sơ đồ 3421 West Ham sẽ có được sự phục vụ trở lại của hậu vệ Kutjoma ờ, và tiền đạo ờ, Daniel. Ở trận đấu này, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo cho đội chủ nhà Newcastle chấp đội khách với mức chấp là 0.75 cả trận và chấp 0.25 ngay trong hiệp 1. Nói về thực lực ờ, và phong độ của hai đội thời điểm hiện tại thì với mức chấp này theo mình thấy khá là hợp lý, anh em có thể vào mã kèo của trên Newcastle chấp 0.25 ở hiệp 1 và 0.75 cả trận. Còn về mức tài xỉu trận đấu này là 2.25 cho cả trận và một hòa ở hiệp 1. Thì anh em nên nhớ là ở ba trận đấu gần đây, cả hai đội đối đầu nhau đều ờ, xuất hiện rất là nhiều bàn thắng. Nên ờ, trận này mình nghĩ cũng ờ, không ngoại lệ nên anh em có thể vào thêm mã kèo tài 2.25 cả trận. Còn về kèo gốc, kèo thẻ thì trước giờ bóng lăn khi có đội hình ra sân chính thức mình sẽ gửi các mã kèo này lên nhóm cho anh em tham khảo. Nếu hợp thì anh em vào nhưng ờ, khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn sẽ không chơi được ờ, các mã kèo này mà còn phải ờ, bị mắc like mất phí trung gian và gặp nhiều vấn đề phức tạp khác nữa nên tốt nhất anh em nên tìm một cái trang uy tín để chơi và có thể thoải mái lựa chọn ra vào được nhiều mã kèo mà mình thích còn anh em nào muốn vào nhóm hoặc không có một cái trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo là 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh em lập riêng một cái trang để chơi và sẽ thêm tất cả vào nhóm để cùng chia sẻ tham khảo về các mã kèo ở các trận đấu sắp tới và mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh ờ, cao tiếng số kèo